biết nên biến

xuyên phan các quan lớn về xuyên phan các quan minh tả cơ hữu đội lượng ban đáo đạt lệnh truyền văn võ đối hạ binh vạn ba hàng ngà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ quan lớn bây giờ người chặt dám anh linh trước là ám xét địa sau là thu thập trừ tình ven đẩy xa uy trần thế biết tây văn sớm dâng lên thượng lai văn sơ dâng lên tấu quan đệ nhất người chép biên dành dành kê so để thể trang sinh phúc lai tai tống khang linh họ trường phi cho dũng mệnh đôi đường cấp như luật luật linh linh cấp lương cho thân no ấm đi cho tâm vững vàng cho đồng thanh bóng lệch vẻ pha mở phủ khai đang lớn về mở phủ khai mở phủ cho người trần gian cũng cho đệ tử an khang lấy ở nơi đôi nước này lấy ở nơi đôi nước này lấy ở sân có lớn bề khai sáng cho dần hai tâm khai tính cho người trần gian từ nay phải đạo làm tôi đôi chứng chẳng sinh phê cho đôi chứng chẳng sinh nghe cửa nhà phu quý khang nên thọ trường phê cho giúp mệnh đối đường mọi tâm thành các nước cơ trầu tờ vàng cứu sữa sở tại đậm đèn của con cờ vì đại tấu dẫn trình đại tổ khai hồng máu hùng xuất thủ trình đầu lớn dám đền dám phủ dám luôn chúng tâm đồng đền hòa hào con hoàng thức tam lộc chủ sứ hai một hưng long chúng lân ái tiến được đông con nhang sang được dấu khẩu linh đông đình đặc đá sau phần lớn cung phủ cho họ cũng qua thân cung tráng thiện mệnh vị viên trường tứ thời bát tiết thương mại anh không tài lộc nguyễn trong gia chung dài được hai chữ mạnh khỏe trẻ được hai chữ bình an cũng các tiểu học hành minh trí tuệ sau con đến khuôn khổ cho bách gia trong họ chúng con ngày nay tác phúc trợ duyên cho họ chúng con canh đàn phá lễ được mọi sự viên mãn dạ quan lớn xuân thiên cát nhật nay giờ đại cát ngày đại an đệ nhất tôn quan ta chắc dáng đường đồng cung phủ cho đồng đền sở tại trí thiết tâm thành đêm năm canh ngày tám tiếng thay mê lọc nước theo tàn cả bụi trước cửa đền thần tam cứ phủ cha con anh em ta hả con lớn khuông phù cho đồng đền tăng phúc tăng thọ giàu con ngang bát ngàn đệ tử bạn đền được cao qua tráng lệ cho thập phương chiêm bái quốc đảo dân cầu nhà nhà ấm no hạnh phúc á thế mình nhìn thứ con lớn chấp kỳ lễ bạc tâm thành kim ngân sớ điệp vàng hoa chạm hát ngày nay tân đồng chống gia trung nhà hậu quốc trí thiết tâm thành thiết lập đàn duyên trên thỉnh phật tuyên kinh dưới cung ninh hội đồng tam tứ phủ cơi chầu bát nước sở cậy một văn đồng đền quan thầy hoặc hoàng ta khai hồ mở phủ xuất thủ trình đồng cho họ vũ giờ trở lại chính thức là con nhà thánh cơ cánh nhà đồng á con ấn khuông phủ cho họ vũ được đồng khôn bóng ngoan đồng sang bóng lịch trong chống gia chung họ vũ được thuyền xuôi một dòng nước chảy một bến á con lớn cho thương mại được hanh thông tài lộc được vượng tiến hả cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty hả được người nào được lộc được phúc như đông hải hả thế mà tam thứ con lớn ban khen ban thưởng cho chư vị pháp văn pháp sư cung đàn đến hát tiên cô quỳnh quế các thanh đồng đạo quan tính ghế gần xa cách ra trong họ đưa không quả nắng không nghề ngày nay nhất tâm bái ít trước cửa đền thần tam tứ phủ để trợ duyên tiếp phúc cho nhà họ vũ canh đàn có lẽ được thập phần viên mãn ngồi đệ nhất ngài quy linh trung chính ý biển lạ nhường đức xa nghe hồi cung bước nhị quyền gái ngôi trường màn nghỉ lớn về nhị người quyền gái cười và giám sát không sai đại thần hà ba thủy thần lệnh lệnh sai hà băng nghe thủy thần tự nhiên nhiên dâng nước nghe xoay vần hệ mưa xa phiền chư tướng người đáo lại đổ trì đã sai binh bộ thủy hữu sai binh mã kéo đi ầm mập cờ vàng chất dư trung tâm tâm tài mã dâng lên hôm nay tài mã dâng lên dâng quan để đi người chết biên rõ ràng thì cho họ vũ bình lai tai tống nghi an khang thọ trường phi cho dũng mạnh đôi đường dân an quốc thái lộc tài hành thông lễ cầu sở nguyện lòng tâm ngật lâm sơn kiều dị lòng lộc thanh hương nghe nhân nhân kỳ nhàn như ngai vàng thuần du kiểm soát nghe coi phạm trần gian mai thuyền lan lớn nổi tinh văn sớm dâng lên thượng lai văn sơ dâng lên tấu quan tam phủ người xếp biến rảnh rảnh thế cho tiên chủ binh. an họ vũ bình an độ so vũ bình an cửa nhà phu quý thang ninh thọ trường thuê do dung bệnh khang từ phùng thỉnh la chiếu điểm khai khai tần được khai tần được quang minh chiếu hai nhĩ năng tông tính khai thần khổ năng tông khai tư túc bộ hành khai tâm tâm bình chính khai diện diện quy linh diện mạo hóa hồng linh dục giới không phi ngại dục ngại ngại phi không pháp giới hoa hoạt động khai tăng thập cờ diệu quang minh chứng hình nhân đồng có lớn về trong lính nhật đồng sao khăn tứ phủ sấm đồng làm tôi nộp cho đệ tử hơn người phải đạo làm tôi quân thần phải đạo làm tôi trên thuật lòng rời dư lương có lớn về cấp thực cấp lương cho thân no ấm cho tâm vững vàng cho đồng thanh mong lịch mẹ tưới cho cây lộc bốn mùa xanh tươi huệ lan sum học một nhà mở phủ quân cầu lớn về mở phủ quân cầu đô cho tín chủ qua cầu bình an tự cho đệ tử an khang À, chua sổ đế đình ngọn bút son chua sổ đế đình xa tay cải tử hoàn sinh cho trần độ cho đệ tử thanh tân sông thao con sông cả trở ra về đông ngã ba tranh vui sướng ca tàn hát tập tành cơ ngâm vũ lực đầy đàn tranh chơi bơi đài ban đi thỉnh mời quan đệ tử vốn còn trời tai người thiên cung Thiên tinh vạn mã hằng ngà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ Thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ Quan lớn bây giờ người chắc dáng anh anh trước là khám xét điện đình Sau là thu sóc người trừ tinh phen này ra uy trần thế biết tay Sứ điệp dâng lên kim ngân sứ điệp dâng lên dâng quan đệ tứ người chép biên rõ ràng về cho gia chủ bình an phúc lai tai tấn nghi an khang thọ trường phi cho dũng mạch đuôi đường bao nhiêu hạt ách tống ra hải ngoài đủ cho già trẻ gái trai gia trung thịnh vượng lộc tài hoàn huân lễ cầu sở nguyện tòng tâm sinh ngã lai tam thai dương ngã lai tam thai hộ ngã lai nhất an tam hồn đỉnh nhị an kiểu phách kinh tam thai an thể sáng bản mệnh đắc bình an cấp cấp cấp như luật linh linh lính nhật đồng lớn về châm lính nhật đồng sao khăn tứ phủ chấm đồng làm tôi độ cho đệ tử hơn người trên theo phật thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đứng sai chứng quả đàn duyên lớn về chứng quả đàn duyên nghe độ cho tín chủ đều dày bình ngàn độ cho để lại nảy trời thông dưỡng ra bốn bốn phẳng lặng tan qua cấp thực cấp lương lớn về cấp thực cấp lương nghĩ so thân đo từ nay áo thắm khăn kiều trên theo phật thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai dâng quan đệ tứ người chép biên rõ ràng về cho họ vũ bình an phải đạo làm tôi quân thần phải đạo làm tôi trên theo phật thánh dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đứng sai chầu quan đệ tiên đội bàn cơ lệnh truyền tiên đội bàn cơ quan tuần bây giờ người loan giáng anh linh trước là bảo gia đình sau là từ chóc kết trừ tình phen này giao uy trần thế biên tay sân thế biết tay ra uy sân thế viết tay ngự lên đồng tử cứu dày nhân gian cứu đâu đây đó bình an sớ điệp dâng lên kim ngân sớ điệp dâng lên quan tuần tu đối người chép biên rõ ràng khi cho họ vũ bình an quan tuần tu tư người chép biên gió giảng phi cho họ vũ bình an phúc lai tai tấn an khang họ trường phi cho dũng mạnh đu ly thường bao nhiêu hàn ách tống ra hải ngoài đường cho già trẻ gái trai gia trung thịnh vượng lộc tài hoàn hồng lễ cầu sở duyệt tòng tâm văn sống dâng lên được lai văn sơ dâng lên quan quân tâu đối người xếp biến rảnh rảnh phê cho chủ bi đâu sang đây ông làm đề cử cho đệ tử của ông con luôn đẹp như cái ghế của ông thích công cho tâm đầu có cũng đưa cái niềm thê tâm đưa cung sở cậy bụng con đồng đền quan thầy họ hoàng tất ngờ vì đã tam đầu quần khúc trầu lên lần lần dần phương múa đôi bên quan tuần chắc dáng ngự trên sập sông một nguyện của lớn sáng phúc trừ tai đồng gia họ vũ ai ai cũng thịnh cường nguyện thứ hai cho buôn bán xăm đường thiên tài lưu lót bạc vàng được để đa nguyện thứ ba so công hầu công đế so họ phụ con được đường phu quý sang giàu nay bốn nguyện so cuộc cuộc thái dân nạn qua cơn bình tĩnh dân dân nan được thái bình so năm nguyện họ vũ sống dài lâu nhờ ơn quan lớn được phúc lâu giàu bề sau nguyện sắc dáng bạc đền khuông phù mẹ từ mọi miền được vinh hoa bảy nguyện được phúc đẳng hà xa bao nhiêu hạ ách của lớn tông ra hải ngoại tám nguyện già trẻ gái trai gia trung thịnh vượng lộc tài hoan hân chín nguyện đi giáng phúc lưu ân nê thần giáng lưu phúc độ thiên xuân thọ trường nghề tiếng ai nước nước xanh thiên thanh nghe trên ngàn nền đông quân tuần toán gặp gành sớm chiều rõ mây tặng chỉ lưng đeo ý được chịu dốc một lòng không dám đơn sai biết những chiều ra giờ tiếp lộc ban thải chín theo việc thánh dưới theo đồng thầy ý, trình lên các sáng các tòa hội đồng quan thánh trịnh tòa sơn sang chỉ lên mẫu trên đông tuông nghiêng sương nghiêng rơi tí tách nghe tiếng lá rừng sao sạc năm năm canh canh dế kêu đôi núi vang vang tanh nghe nghe à trên cành lá rơi con đường nhỏ dẫn lối vào hang động sầu giáng sinh trên đất thổ đông cuông năm ra cũng làm dày gió mưa ra hồi cung đi đồng cơm sai sâu đệ tử tùy tòng chiếu dung công chúa sớm chiều tuyết phủ bay buông ý, ý, ý, ý. see. sâu cười lại cười rất xinh gã rừng gõ bọ tục tinh voi trầu hộ phục ông xa đứng kề trầu như hoa ra trắng như ngọc à suối nước biếc hương thơm bay loan ra sầu về 别胡巴拉。